bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem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 ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để thử chức năng an toàn là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa này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 gió thổi á, làm cho đáy nồi nó ngồi đi được á, thì bếp của chúng ta nó sẽ không có khóa ga do que cảm biến nó không có cảm nhận được cái nhiệt độ nó yêu cầu ở đáy nồi bếp này thì nó sẽ theo pin hơn bếp ga của Việt Nam tại vì nó sẽ có cái đờ le đóng mở để chúng ta có thể điều khiển cái cần gạt khóa ga mở ga tự động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 312 độ các bạn thấy không bếp đã khóa ga dù công tắc vẫn đang mở bếp bên phải của tôi đã khóa ga luôn đây kèm theo một tiếng bếp dù công tắc vẫn đang mở thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công ở cả hai bếp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 vì thế để tăng chiều dài cho viên pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này cực dương của pin nó có những cái lối nhỏ là các bạn móc một đầu của lò xo vô như thế này mục đích là tăng chiều dài cho viên pin lắp vừa vào hộp pin thôi hộp pin thì nó có hai ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp vào đúng như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực đó, bếp sẽ không hoạt động được và các bạn để lâu ngày thì pin sạc sẽ bị hỏng bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc á, các bạn có thể nghe một tiếng đánh lửa của bếp nó còn nó nhanh tức là pin nó còn nhiều nó yếu tức là nó sắp hết pin hoặc là các bạn nhìn vào cái đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin sắp hết chúng ta nên cắm sạc vào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 khi mà nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ trở lên á thì nó sẽ tự động nó phát ra để cho an toàn vì bề mặt tiếp xúc của que cảm biến và đáy nồi nó yêu cầu như vậy á nên à, khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao thì các bạn à, bật bớt lên và bấm diêm phím này nè trong vòng 3 giây để nó kêu một tiếng bíp thì que cảm biến của đầu bếp nó sẽ tự động tăng cái mức hạn của bơ của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C